đốt nhang cho mấy bé đốt tập trung thôi tại vì mỗi uh, mình ờ, không thể nào mà đốt từng từng bé được vô vu không có mộ nè bé như là bị bỏ bị bỏ luôn bị bỏ rơi luôn bị thấy vậy đem về chôn cất cho mấy bé nghe kinh hàng ngày những cái ờ, cái này là những kêu là những cái như cái nguyệt đi cái nguyệt để nữa mình hạ hạ xuống đây cái chỗ này là hồi xưa nè hồi xưa nhờ sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân nè phước uh, xây xây cất xây dựng phước chỉ là người uh, kết nối thôi biết bên đây tại sao mà ờ, một cái là có một cái ly hương không cô chú anh chị tại vì nó không có một cái ly hương chung là tại vì nó chưa có hoàn thiện á nó chưa hoàn thiện và chưa có để một cái ly hương chung ở ngoài nên uh, mỗi cái uh, một phần của một bé là mình để một cái ly hương rồi khi chừng nữa mà chẳng hạn như uh, đông hay nhiều cái nữa mình gom thành một cái uh,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 phía bên này á là anh em mình hồi lúc trước là cũng có xây dựng một cái ờ, nghĩa trang thứ hai và cái đền ờ, địa tạng dương cũng khá lâu rồi mình mới ờ, ghé lại đây thăm sẵn tiện hôm nay đi ngang qua đây á, mình ghé lại mình đốt nhang cho mấy bé luôn tình trạng mà nạo thai rồi phá thai rồi mình không có nơi chôn cất đó rồi mình đem về đây mình chôn cất hết mỗi một cái như vậy cái cục nhỏ nhỏ như vậy là một một bé ở đây thì à, có à, tổng cộng hiện tại theo Phước biết nha là 630 630 rồi đây giờ mình đi vô trong này nha chỗ này là hồi trước là cái cũng là một cái đền à, địa tạng dương cái đền nhỏ sau đó mình xây cất cái đền bự bên kia và thêm một cái nơi để chôn cất nữa giờ mình vô mình đốt nhang bên đây xong mình qua bên kia mình cúng đây là đồ chơi dành cho mấy bé nè khi mà những ờ, bé ờ, bị ờ, mất á như chẳng hạn chẳng hạn như là không được may mắn cô chú anh chị mất á thì mình không có nơi chôn cất á thì mình ở đây thì có chú chính bữa nay thì chú không có ở đây rồi thì chú chính sẽ là người đại diện đứng giữ ở đây và chú ấy à, sẽ đem về đây à, đặt tên cho mỗi bé là vô u cái từ vô u hồi xưa chú chính à, có giải thích cho phước rồi nhưng mà giờ phước quên mất tiêu rồi bên đây là sẽ chia ra làm hai cái giảng sanh nha một bên là linh hương của bên nam một bên linh hương của nữ cũng đối với những người mà lớn tuổi á còn mấy bé thì được uh, chôn cất ở ngoài uh. mô ni đà phật mô ni đà phật mô ni đà phật mô ni đà phật đây là quan công rồi giờ mình à, ra đây đây là chỗ cũ hồi xưa chỗ này bít rồi full rồi full full hết rồi nên mới dời à, qua bên kia bây giờ mình đây là cái à, chỗ đốt nhang cho mấy bé đốt tập trung thôi tại vì mỗi mình không thể nào mà đốt từng từng bé được đây thì mình thấy nè ở trên đây nó đều có mã số nè 500 mấy ở Cần Thơ rồi ở trong đó à, cái cái cái phần lớn này nè cái phần lớn này nè là ở đây là bé uh, bé lớn bé là là lúc trước là nghe đâu tới khoảng 9 ờ, tháng rồi nó hình lên hình 38 tuần bé nam 38 tuần 38 là cũng gần xanh luôn rồi có có những cái mà có cái mà có cái tên đó cô chú anh chị những cái mà có tên như thế này à, là đều có người tới lui là có cái kiểu dạng như là cha mẹ gửi còn những à, không không có không có như không không có như thế này á là ở đây có ghi nè vô vô không có mộ nè là tức là không có tên đó không có tên thì à, đợt trước chú chính có nói với phước là những bé như là bị bỏ bị bỏ luôn bị bỏ rơi luôn ba mẹ không có nhận rồi bỏ bỏ trong ờ, bệnh viện rồi như những cái tình trạng mà não phá thai á hay là à, do tuổi trẻ bồng bột thì thấy vậy đem về chôn cất cho mấy bé nghe kinh hàng ngày còn những cái mà có cái phần mộ phần mộ, mộ phần bia nè ở đây chẳng hạn như đây là chắc có ba mẹ nè một cái mộ phần ờ, được làm rất là rất là đẹp luôn cái ờ, cái này là những kêu là những cái như cái nguyệt đi cái nguyệt để nữa mình hạ hạ xuống hạ xuống nè đó xong rồi mình mới xây lên là có người thân đó là đúng rồi bữa hổm em trước tương đó là có người thân rồi người thân mà chẳng hạn như khi mà con mình mất đó lỡ chẳng hạn như là lỡ sảy thai sảy nha chứ không phải là phá lỡ sảy thai rồi bởi vì họ mới uh, nhờ để lại để có khi mà có dịp họ đi ngang qua tới lui thăm con mình ở tất cả các tỉnh luôn nha nếu mà cô chú anh chị uh, nếu mà có đi ngang đây thì ghé đốt nhang cho mấy bé cũng được đây bây giờ mình qua ờ, cái chỗ mà lúc trước Phước uh, xây dựng thêm nha qua bển rồi mình để đồ bên bển mình cúng vô đốt nhang nha anh cái chỗ này là giờ ờ, nãy anh nói là làm cho nó cao lên được cái thấp quá dạ yeah, nâng lên đây để bánh ở đây mình ờ, cúng mấy cái đó là đồ chơi á khi mà mấy cái uh, cô chú á, hay là ai có dịp đi ngang qua để mấy cái đồ chơi đây cho mấy bé chơi cho mấy cái vong linh đây cái chỗ này là hồi xưa nè hồi xưa ờ, nhờ sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân nè phước uh, xây xây cất xây dựng Phước chỉ là người ờ, kết nối thôi còn cái người quản lý đây là chú chính còn chẳng hạn như ờ, trên cái bước đường đời mà cô chú anh chị nào hay là mình biết được chỗ nào đó không ai thì ờ, có thể liên hệ với Phước mọi tất cả chi phí đều là miễn phí hết nha để cho mấy bé thì nói chung là Phước chỉ nói ngắn gọn thôi xui gũi á chuyện xui gũi á có cái gì thì cứ việc liên hệ Ủa này mấy chú chú chính mới làm thêm hay gì nè phải không hồ cá phải không ừ. nè đâu nghe nghe nghe chính nó mới uh, bung huynh trên đó thêm hả anh ờ. trên này đó phải không ừ. để em lên để mang dép lên hơn hàng hả ừ. À, bữa hổm em có điện cho chú chính chú chính nói trên này là được 630 ờ, hả 632 32 hả trời mới có ờ, hai ngày mà 632 rồi thôi đây mình đi uh, vô ờ, bên này nha cái này là thủ sẵn chắc cũng khoảng 2 năm rồi đó đây như những cái mà Phước ờ, nói cô chú anh chị đó nè cái này là, là mới đây luôn nè cái này chắc có lẽ là mới mới đây còn liên hương luôn nè đúng rồi tại bên đây biết tại biết bên đây tại sao mà ờ, một cái là có một cái ly hương không cô chú anh chị tại vì nó không có một cái ly hương chung là tại vì nó chưa có hoàn thiện á nó chưa hoàn thiện và chưa có để một cái ly hương chung ở ngoài nên uh, mỗi cái uh, một phần của một bé là mình để một cái ly hương rồi khi chừng nữa mà chẳng hạn như uh, đông hay nhiều cái nữa mình gom thành một cái uh, cái ly hương bự ly hương bự là cái chỗ mà nãy phước ghim ở bên kia ghim một cái ly hương bự đây này là 629 trăm hai nè 630 629 này 28 29 gỡ này 30 nè 32 nãy là nghe 32 rồi ở đây chắc tới 32 rất là bên đây có một cái nữa quá đôi quá à cái này là đôi y nè 29 30 31 32 đúng rồi ở đây một cái nè đây một cái mà chưa có để ờ, cái ờ, cái cục ờ, như là bia lên nè à, thấy cô chú anh chị thấy rõ ràng không như Phước đã nói á à, làm những cái cái nguyệt nè những cái này giống như là những cái nguyệt cho mấy bé nè thấy không rồi à, những cái mà không có cái à, ta thường ta kêu như cái mộ bia đi đó không có mộ bia là những cái này là những cái à, những bé là không may mắn nói chung là ở đây thì tất cả những bé đều là không may mắn cả nhưng mà những bé mà có kia thì có người chăm giếng có ba mẹ đến thăm như ba mẹ chẳng hạn như sóc thương cho con mình đó rồi muốn để có một nơi để tới lui tới lui còn ờ, những bé không có một phần này là không biết gia đình là ai luôn đã lên 632 rồi Dạ rồi thôi vậy ờ, chắc có lẽ Phước ờ, xin kết thúc clip tại đây nha Rồi hẹn gặp lại cô chú nha Bye bye